Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hiện tại giờ đang buổi tối các bạn. Buổi tối ngày thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2019 các bạn ạ. Thì trước mặt mình đây là kết quả số, kiến thiết miền Bắc. Đặc biệt chúng ta ngày hôm nay về 28 các bạn là tổng không. Là liên quan của ngày hôm trước rồi các bạn ạ. Hôm trước của chúng ta ngày 7 tháng 5 năm 2019 thì đặc biệt về 30 tổng 3 thì hôm nay là chạm 3 và chạm 3 các bạn ạ. Và chạm 0 và tổng 0. Ngày như thế này là ngày mai là chắc là có liên quan đến nhau các bạn nhé. Liên quan đến nhau đấy. của mình kiểm tra chút về mặt lô tô của ngày à, mùng 8 tháng 5 năm 2019 cho tất cả các bạn tham khảo một chút về lô tô hai nháy ngày hôm nay ấy, thì 81 của chúng ta thì 81 ở lại ngày hôm trước về 81 hôm nay ở lại về hai nháy này so 68 về hai nháy này 59 hôm qua thì hai nháy về hôm nay là ở lại 59 hai nháy này là 4 chúng ta bị câm đầu 4 nay chúng ta không ra đầu 4 của chúng ta hôm nay bị câm thì mình khẳng định là ngày mai chắc chắn đầu 4 có liên quan các bạn nhé có liên quan đến đầu 4 đấy hôm qua mình chốt lô tô cho các bạn ở trên kênh đó là bạch thổ là bảy tư. chúng ta thì đã không ăn các bạn nhé bảy tư thì không có và nói chung lô tô chúng ta không được chúng ta chỉ được cái dàn đặc biệt 45 số 28 thôi 45 số chúng ta ăn được cái đặc biệt đó là 28 hôm nay mình chốt ở trên nhóm cho tất cả các bạn chốt trên nhóm các bạn là bạch thủ là 94 và lót là 10 các bạn nhé trên nhóm của chúng ta thì vẫn ăn nhưng mà xong thổ lô là 94 và 10 thì chúng ta ăn được con xong ờ, thổ đó là con 10 và 94 còn đâu là chốt cho các bạn bạch thủ là 94 và lót là con 10 thì mong sao các bạn gỡ lại vốn còn đâu các bạn chơi song thủ 50 50 song thủ thì chúng ta vẫn có lời hôm qua chúng ta cũng chỉ ăn được con lót đó là con 98 thôi hôm nay chúng ta cũng ăn được lót đó là con 10 à, thôi cầu kèo thì rất là nhiều cầu kèo các bạn ạ nhưng mà bị loạn hết các bạn nhé chung như mình đã chỉ với các bạn mình cũng nói rất là nhiều rồi mình không bao giờ mình chỉ cầu kèo cho các bạn các bạn nếu các bạn đang kết một cặp này hay là một số này bộ này tổng này mà mình mà chỉ ra thì các bạn lại kết thì đâm ra các bạn bị loạn số mình à, vào chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả bạn tham khảo luôn cái dàn đặc biệt mình lên cho tất cả các bạn cho ngày mùng 9 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé cái dàn đặc biệt 40 số đây mình lên tất cả cho các bạn rồi trạng tổng bộ tất cả hết rồi đầy đủ 40 số cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày 9 tháng 5 năm 2019 này các bạn nhé còn đặc về đó là đặc biệt còn về lô tô các bạn nhé lô tô thì ngày mai mình chốt cho các bạn đó là con bạch thủ 15 lót con 51 các bạn nhé và xong thủ ngày mai đấy xong thủ ngày mai là đó còn là con 00 và 55 hai con kép các bạn nhé trùng máu với các bạn thì các bạn tham khảo không trùng máu thì thôi còn ở trong Zalo nhóm đây nói chung là trong Zalo nhóm các bạn từ đặc biệt cho đến ô tô đặc biệt của chúng ta hôm nay mình chỉ chốt cho các bạn đặc biệt khung thì chúng ta là ngày mai đó là ngày cuối cùng thì ngày mai nó sẽ ra đây các bạn Còn lô tô của chúng ta thì hôm nay chúng ta vẫn ăn được à, con 10 các bạn nhé Chúng ta chơi xong thủ các bạn xong thủ theo hướng dẫn của mình Hoặc là chơi 60 40 thì chúng ta không bao giờ bị lỗ các bạn nhé chúng ta tối thiểu là phải hòa vốn <clears throat> đó là luật chơi chúng ta luật chơi từ từ số số các bạn nhé không lời thì hòa vốn đó là luật chơi chúng ta không thể lỗ vốn được thì bạch thủ lô ngày mai đó là ngày 9 tháng 5 năm 2019 đấy các bạn bạch thủ lô mình chốt cho các bạn đó là con 15 và lót con 51 và xong thủ lô đó là con 00 và 55 cho tất cả các bạn tham khảo cái dàn đặc biệt 40 số đây các bạn ngày mai các bạn có thể tham khảo chơi cả được hay các bạn nhặt lọc ra các bạn chơi tùy các bạn thì ngày mai là ngày 9 tháng 5 thì mình kính chúc tất cả các bạn <clears throat> chúng ta là luôn luôn có một ngày chúng ta làm việc là thuận lợi trong công việc còn nếu các bạn xem kênh thì các bạn nếu thấy hợp với các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh và không thích gì hôm nay ủng hộ kênh còn cầu kèo từ lô tô trên đặc biệt mình nói thật các bạn là mình không chỉ không chỉ cho các bạn như tất cả kênh khác thứ nhất tất cả kênh khác những kênh uy tín người ta chỉ ra thì hội đồng sổ số người ta sẽ giam lại từ trạm tổng tất cả bộ từ lô tô đặc biệt người ta sẽ giam lại sẽ không cho ra và mình cũng vậy mình không ờ, chỉ cầu kèo cho tất cả các bạn làm gì tránh trường hợp các bạn bị loạn số và mình bị loạn số thì ờ, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé còn đâu là các bạn xem kênh nếu mà thấy hợp từ lô tô đặc biệt của bên mình thì các bạn vào nhóm trong Zalo đó là 0868 302 96 chốt số cho tất cả các bạn tham khảo từ lô tô đặc biệt mỗi chiều cho các bạn còn đây là cái quy luật của mình thì các bạn vào chơi và tham khảo số bên mình thì phải theo hướng dẫn bên mình để chúng ta đảm bảo sao có thu nhập mỗi tuần và mỗi tháng để đảm bảo chúng ta có thu nhập thử số miền Bắc các bạn nhé và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai